thì cứ 10 con chạy 10 con đầu kéo xem chạy ngoài đường cũng như tải thùng luôn 10 con thì có đến 8 con đến từ Trung Quốc chỉ có hai con đến từ Hàn Quốc mà thôi quay trở lại với kênh Hà Nội Phố cũng như kênh xe tải online thì ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhau và trao đổi những kiến thức về xe tải và hôm nay chúng ta đến một đề tài rất là hay và đề tài này thì được rất nhiều các bạn để lại các bình luận cũng như là đóng góp ý kiến cho mình làm cái đề tài này và ngày hôm nay chúng ta đến đề tài là Hyundai Accent thời gian vừa qua thì trên diễn đàn nhỏ của chúng tôi thì à, có nổi lên rất nhiều cái sự quan tâm thu hút của các bạn về đề tài xe tải Hyundai Accent à, đã có được hơn 5.000 lượt à, quan tâm cũng như chia sẻ về cái sản phẩm Vina Xen có những bác tài đã chia sẻ rằng là Vina Xen nó là điều mơ ước của mọi thằng đàn ông vâng tôi xin đồng ý về ý kiến này của bác tài thì mơ ước thì không ai đánh thuế với chúng ta cả muốn có một xe tải tốt cũng như một xe tải chất lượng thì đó là điều mơ ước của mọi người bản thân tôi cũng thế tôi rất muốn có một chiếc xe tải khi đang vận tải kiếm tiền để cưới vợ à, và ngày hôm nay chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi của các bạn gửi đến cho chương trình của chúng tôi đó là câu hỏi đầu tiên là về là thông tin về chiếc xe tải Hyundai Accent các thông tin bên lề và ưu nhược điểm và câu hỏi thứ hai là phân biệt Hyundai Accent Trung Quốc và Hyundai Accent Hàn Quốc phân biệt như nào khi mà chúng ta nhìn các cái thông số kỹ thuật cũng như là nhìn uh, qua hình ảnh nhìn một cái xe chạy ngược chiều chúng ta phân biệt được Hyundai Accent là con nào và uh, Hyundai Accent này là đến từ Trung Quốc hay là chiếc này đến từ Hàn Quốc phân biệt như nào và bây giờ chúng ta đến với còi số 1 Và xin chia sẻ cho các bạn về chiếc Hyundai Accent à, ờ, Thì ờ, mình có tìm hiểu về lịch sử của chiếc xe này Thì vào năm 2013, tức là cách đây 5 năm Thì nó được ra mắt tại triển lãm ở Seoul Motor Show Lần đầu tiên ra mắt Thì cái sản phẩm Hyundai Accent này nhà thiết kế Hyundai thì họ đã muốn là đưa cái thị phát triển cái sản phẩm này những cái sản phẩm đời cabin cũ của họ lên một cái tầm cao mới một cái thiết kế mới để hướng đến các thị trường châu Âu thị trường lớn như là Trung Quốc và thị trường của Việt Nam các bạn nên nhớ là Việt Nam là một trong thị trường lớn của xe tải Hyundai và cái thiết kế đầu xe của xe Hyundai Accent nó chính là mang hơi hướng thiết kế là à, thác nước mà Hyundai gọi là điêu khắc dòng chảy bằng một cái thiết kế mà mang hình dáng thác nước và cái, cái thiết kế của con xe Hyundai Accent này thì được ảnh hưởng bởi khá nhiều từ các cái dòng đầu kéo của châu Âu đó và <clears throat> tiếp theo chúng ta đến phần à, một cái phần khá là hay khi mình chia sẻ cho các bạn về cái con hyundai Excel này thì ở đây có lẽ rằng là 100 bạn thì chắc chỉ được hai bạn hiểu về cái ý nghĩa của cái tên gọi Hyundai Accent tên gọi Hyundai Accent nghĩa là gì thì à, mình chia sẻ các bạn là Hyundai Accent này cái từ Accent này được viết tắt bởi hai cụm từ ghép à, chữ X với chữ C đầu tiên thì đây là một đơn vị đo một đơn vị đo lớn nhất trong hệ thống là đơn vị đo dữ liệu mà Hyundai đặt cho là cái chữ XC này có nghĩa là siêu siêu đơn vị để đo hệ thống dữ liệu và cái chữ phần còn lại phần còn lại là effection nghĩa là hiệu quả khi chúng ta ghép hai cái từ này lại với nhau thì chữ Excel này có nghĩa là siêu hiệu quả và siêu lợi nhuận đó đây chính là cái tên mà nhà sản xuất muốn đưa cho chúng ta một hướng để cho chúng ta biết ý nghĩa của sản phẩm này là gì đó chính là siêu lợi nhuận các bạn nên nhớ nhé ý nghĩa của từ xem này mình tìm hiểu rất là nhiều và mất rất nhiều thời gian để đọc các bài báo về Hyundai ở nước ngoài thì mình đã tìm ra được cái tên này có nghĩa là một từ ghép có chữ là siêu dữ liệu và lợi nhuận thì chúng ta có thể tạm gọi rằng là siêu lợi nhuận hoặc là, à, siêu hiệu quả kinh tế bên lề của Hyundai Accent này thì cái con xe này ấy, <clears throat> nó là sự đột phá về thiết kế của Hyundai thì với cái dòng Hyundai Gold cabin Gold cabin Hyundai HD trước đây ấy, thì nó là một cái cabin thiết kế cũ mà thiết kế cũ cách đây khoảng 50 năm rồi và nó mang cái phong cách thiết kế của Fuso của Mitsubishi Fuso và đến cái phần mà thiết kế mới này thì Hyundai đã mất 3 năm trời cộng với gần 200 triệu won tương đương với khoảng 180 triệu đô la Mỹ để họ, họ phát triển ra cái dòng sản phẩm XM này thì các sản phẩm XM hiện nay mà họ phát triển ra thì có bốn dòng sản phẩm chính thứ nhất là dòng đầu kéo dòng thứ hai là tải thùng và dòng thứ ba là tải ben và một số cái dòng sản phẩm khác thì các bạn nên để ý rằng là XM nó là một tên một cabin thì cái cabin này so với thế hệ cũ thì thứ nhất là cái mặt ca năng rộng hơn cabin cao hơn và nhìn nó hầm hố nó dữ dằn hơn trong khi các phiên bản Hyundai trước đây thì nhìn nó hiền lành hơn và mình chia sẻ cho các bạn một số thông tin tiếp theo thông tin thứ tư về chiếc Hyundai Accent này thì vào năm 2014 thì à, Hyundai Tứ Xuyên họ đưa vào lắp ráp cái sản phẩm xe Hyundai này và Hyundai Hàn Quốc và Hyundai Tứ Xuyên bắt tay với nhau xuất chiếc Hyundai này và à, vào những năm cuối năm 2014 và những năm 2015 thì sản phẩm Hyundai Accent những con đầu tiên đã được nhập khẩu về Việt Nam và mình chia sẻ đến một cái điều đáng nhớ thứ năm về cái Hyundai Accent này có 5 điều đáng nhớ và đây là điều thứ năm là Hyundai Xen thì trong năm 2017 vừa qua thì tại thị trường Trung Quốc thì Hyundai Xen đã được đánh giá là xe tải của năm chiếc xe tải của năm nó vượt qua những cái sản phẩm đến từ châu Âu những sản phẩm đến từ Nhật Bản trở thành là chiếc xe của năm tại thị trường Trung Quốc đó đó vừa qua đó là những cái điều chia sẻ của mình giới thiệu về sản phẩm Hyundai Xen Tiếp theo mình xin trả lời câu hỏi thứ hai phân biệt xe tải Hyundai Xen Hàn Quốc và xe tải Hyundai Xen Trung Quốc phân biệt như thế nào thì ở đây mình có một số cái muốn chia sẻ cho mọi người thì ở Việt Nam mình ấy, thì 100% xe đầu kéo là nhập khẩu rồi và cái con Xen này thì chỉ có hai thị trường đưa về Việt Nam thôi đó là thị trường Hàn Quốc và thị trường Trung Quốc thì cứ 10 con chạy uh, ờ, 10 con đầu kéo Xen chạy ngoài đường cũng như tải thùng luôn 10 con thì có đến 8 con đến từ Trung Quốc và chỉ có hai con đến từ Hàn Quốc mà thôi tại vì nguyên nhân rằng là cái giá thành trên lệch giữa hai phiên bản này quá là nhiều ở phiên bản đầu kéo của hai cầu của cái này à, tàu thì hiện nay giá bán ngoài thị trường rơi vào khoảng 1 tỷ ba nhưng đối với một con nhập khẩu từ Hàn Quốc mà đặc biệt bản nội địa nó đã giá trên 2 tỷ tính sơ sơ đã là nhau 700 triệu rồi thì đây là một cái mà số tiền rất là lớn tại vì vận tải họ phải đầu tư mà họ cần lợi nhuận và mới thấy rằng là nếu bác tài nào chúng ta mà đầu tư một con Hyundai Accent của Hàn thì thực sự là cái đơn vị vận tải đấy họ rất là uy tín rất là lớn và thực sự rất là đầu tư mình có một điều kiện là mình được tham gia một cái đơn vị vận tải được gặp một cái đơn vị vận tải tại à, Sài Gòn họ đầu tư một lúc là 7 con Hyundai Hàn Quốc mà thời điểm đó là năm 2015 giá thị trường là khoảng 2 tỷ một con 7 con nhân 2 là 14 tỷ sự là mình rất ngưỡng mộ cái đơn vị vận tải này tiếp theo là chúng ta đi phân biệt chiếc xe Hyundai XEN, Hàn Quốc Trung Quốc như nào thì đầu tiên chúng ta nhìn vào phần thiết kế đầu xe thì đối với phiên bản Trung Quốc thì phần đầu xe hiện rõ cái logo là chữ Chago chữ Chago được đặt dưới chân kính hiện rõ và cái chữ Chago này thì trên phiên bản của Hyundai Hàn Quốc thì không hề tồn tại cái phiên bản này không hề có dòng chữ Chago này mà chỉ nhất trên phiên bản của Trung Quốc thôi thứ hai là phiên bản mà tại à, Hyundai tại Trung Quốc ấy, đưa về Việt Nam thì có hai phiên bản là phiên bản à, cabin nóc cao dành cho phiên bản à, phiên bản đầu kéo nóc cao chắc chắn Trung Quốc và phiên bản nóc thấp dùng cho xe ben thì cấp tại vì là xe ben không bao giờ có phiên bản nóc cao cả trong mọi sản phẩm các bạn để ý là chữ Chago đó. cái con xe mà từ Trung Quốc về thì nó sử dụng chung là dùng cái động cơ là D6CF các bạn nhớ rằng D6CF mình sẽ để một phần miêu tả về động cơ này ở cái phần bình luận bên cạnh của mình cái phần bình luận bên này có một số bạn thì đưa cho, cho mình ý kiến về phân biệt xe Hyundai à, bản Hàn Quốc với bản Trung Quốc dựa vào phần cản trước cũng như đèn sương mù thì mình xin đính chính lại rằng là đèn sương mù và cản trước thì đều là xuất hiện hai bản này có hai loại thì đều xuất hiện trên cả bản Trung Quốc và bản Hàn Quốc các bạn nhìn các bạn không thể phân biệt được đó khẳng định với các bạn luôn còn nếu các bác nào mà tinh ý hơn hiểu sâu về cơ thuật hơn thì có thể nhận thấy rằng là bản của Trung Quốc và bản Hàn Quốc khác nhau về hệ thống treo động cơ và phần à, mâm cũng có sự khác nhau ở thị trường Việt Nam mình thì là à, ở về thị trường Việt Nam thì là đa phần là các cái xe này thì nó cắt giảm tiết kiệm chi phí và nó đã là lược bỏ mất những cái option cao cấp ví dụ như là mâm nhôm à, thì đưa về Việt Nam chỉ là mâm thép thôi thép đen thôi thì nó không được ngầu bằng đúng không ạ Vâng và vừa rồi thì mình có giới thiệu cho các bạn về thông tin về sản phẩm Hyundai Accent cũng như là cách phân biệt Hyundai Accent Hàn Quốc và Trung Quốc như thế nào. Nếu các video này có ý nghĩa với các bạn thì các bạn hãy để lại các bình luận cũng như hãy đăng ký kênh Hà Nội Phố để ủng hộ mình ra được nhiều video tiếp theo. Cảm ơn và xin chào các bạn. vào website mua bán xe tải online.com để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.